chùa Trà, một góc bình yên giữa Bảo Lộc, Lâm Đồng. Địa chỉ 345 Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. chùa Trà được xây dựng trên ngọn đồi cao khoảng 830 mét. Chùa Trà, cái tên gợi nhớ cho du khách về cây nông sản đặc trưng vùng đất cao nguyên Lâm Viên là trà, hay còn được gọi là chè và bản thân ngôi chùa được xây dựng trên ngọn đồi cao trồng nhiều trà. Nhìn xuống là hồ Nam Phương, thành phố Bảo Lộc. Ngôi chùa có kiến trúc đơn giản, xây dựng trên đồi cao có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh vườn trà. chùa có cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Chánh điện chùa khá đơn giản, gợi nhớ đến các ngôi chùa Phật giáo của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực cao nguyên. Có lẽ tên chùa trà được đặt theo loại cây biểu trưng của vùng đất Bảo Lộc và xung quanh ngôi chùa, vườn trà rộng xung quanh mà nhìn từ xa du khách cứ ngỡ một trang trại trồng trà. Không quá bề thế như nhiều ngôi chùa lớn tại Bảo Lộc, chùa trà gọn nhỏ nép mình bên hồ Nam Phương xinh đẹp lộng gió, mang đến sự bình yên đến tĩnh lặng cho những ai một lần đến thăm. Du khách đến đây có thể check-in vườn trà với hậu cảnh là ngôi chùa trên cao khá đẹp với những chiếc lồng đèn nhỏ bé xinh xắn, để lại những hình ảnh kỷ niệm thật đẹp, xanh mát cho một chuyến đi. Theo người dân địa phương, chùa Trà được xây dựng khi còn là một mảnh đất hoang sơ của người dân làm rẫy. Chùa Trà là một danh xưng phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam, rất dân dã và gần gũi với người dân địa phương Bảo Lộc. Khi đặt tên chùa Trà, ý muốn tôn vinh và tỏ lòng biết ơn với loại cây trồng quý giá này nên có nguyện vọng xây dựng nên ngôi chùa lấy tên là chùa Trà. Chùa Trà cũng là danh xưng phù hợp với văn hóa Phật giáo Việt Nam như các vị tổ sư Việt Nam đã lấy tên chùa như chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Thầy, chùa Mía, chùa Hương, chùa Keo, chùa Dơi, những ngôi chùa thuần Việt rất gần gũi và đã tồn tại cùng với lịch sử dân tộc Việt Nam hàng ngàn đời nay. Chùa Trà cũng rất phù hợp với văn hóa Phật giáo nguyên thủy thời Đức Phật như Đức Phật thường đặt những bài kinh thiết thực trong đời sống hàng ngày. Kinh người bắt rắn kinh gò mối, kinh sợ hãi và khiếp đảm, kinh sự thật đích thực, kinh sư tự hóng trong năm tạng kinh Nikaya. Chùa Trà là một cái tên rất gần gũi và thân thương.